Alo, vâng, kính chào cô chú, anh chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh sổ số miền Nam của mình. Và như ngày hôm qua thì do buổi tối ngày hôm qua mình à, có công việc cho nên mình không lên được à, video chia sẻ cho tất cả mọi người được. Thì à, sáng ngày hôm nay là buổi sáng ngày 5 tháng 3 năm 2023 thì mình tiếp tục lên kênh cũng như chia sẻ những đường cầu, những con số chốt tham khảo của tất cả mọi người để anh chị em chúng ta tham khảo đúng không ạ? Thì mọi người yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ kênh để mình tiếp tục lên kênh đều dâng hiến uh, uh, chia sẻ cho mọi người đúng không ạ hoàn toàn hoàn toàn là miễn phí các bạn nhé thì mình ờ, yêu mến thì ờ, các bạn yêu mến mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like để ủng hộ mình mục đích của các bạn ấn like ra các bạn động viên tinh thần cho mình thôi và đăng ký kênh để các bạn à, à, mỗi khi mình lên vì kênh thì các bạn sẽ nhận được thông báo từ YouTube gửi về các bạn nhé để các bạn sẽ tiện rất tiện đối với các bạn để chúng ta biết được kênh của mình đã phát sóng để các bạn à, vào tham khảo đúng không ạ rồi thì kết quả đã sổ ra rồi đối với các đài à, ngày thứ bảy thì gồm có bốn đài đúng không ạ thành phố Hồ Chí Minh Bình Phước Long An và Hậu Giang đúng không ạ thì đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh có đầu là con số 31 đuôi là con số 47 đúng không ạ càng năm và là tổng một Rồi, Long An thì có đầu sổ ra có số 91, đuôi là có số 98, tổng 7 và là càng 5, đúng không ạ? Bình Phước thì đầu là sổ ra có số 85, đuôi là có số 623, à, tổng 5 và là càng 6. Hậu Giang thì sổ đầu sổ ra là có số kép 33, đuôi là có số 80, càng 4, tổng 8, đúng không ạ? Rồi, thì ngày hôm nay mình cũng à, điểm à, qua kết quả như vậy thôi thì... À, điểm qua các đầu thì cũng không mình không điểm được các bạn nhé thì mình đến phần đối chiếu trên kênh cho tất cả mọi người đúng không ạ thì các bạn cũng đã biết rồi kênh mình à, mấy hai ba hôm thì bị gãy cầu thì tiếp tục nối chuyện ngạn thông rồi ngày hôm qua ngày hôm kia ăn đầu nuôi và ăn à, lô tô rồi các bạn ạ ngày hôm nay chúng ta có gặt hái thành công hay không thì kính mời tất cả mọi người tiếp tục kiểm chứng cùng kênh các bạn nhé thì đối với thành phố Hồ Chí Minh thì mình có chốt cho mọi người con 8998 đúng không ạ thì nhìn trên cái bảng kết quả trên 8 trên 8 này rất tiếp về bóng các bạn này trên 3 là 3 là bóng của 8 đúng không ạ tiếp trên 8 89 thì không có thái thành công rồi nhìn trên cái bản đây các bạn này ở đài à, nó lộn đài sang à, Long An này các bạn ạ. nếu bạn nào có chơi bao lô cho 4 đài thì các bạn ăn được con 98 các bạn nhé còn nếu chơi riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh thì à, không có thái thành công rồi đúng không ạ thì các bạn ăn được thì mình chúc mừng tất cả các bạn các bạn trượt thì mình cũng xin gửi lời chia buồn đúng không ạ mình xin gửi lời xin lỗi tất cả mọi người đúng không ạ thì mình không mong muốn như vậy đâu mình mong muốn rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ chiến thắng chúng ta vậy gặt hái là thành công thôi đúng không ạ và tiếp theo thì tới Long An thì mình hy vọng rằng Long An thì chúng ta gặt hái thành công đúng không ạ sáu sáu sáu tám tám ờ, tám tám sáu như vậy không gặt hái thành công rồi đúng không ạ ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh mình chốt ờ, tám chín chín tám thì nó sang Long An nhân hai các bạn ạ cũng khá là tiếc đúng không ạ và Bình Phước thì mình có bao lâu cho mọi người đó hai ba 2332 đúng không ạ Bình Phước đây hai ba đã xuất hiện rồi các bạn ơi chúc mừng tất cả mọi người hai ba ba hai như vậy thì à, đối với Bình Phước thì chúng ta được nhân hai các bạn ạ cổ vũ tinh thần cho anh em như vậy cũng à, rực rỡ rồi đúng không ạ ba được nhân hai rồi đúng không ạ Chúc mừng uh, à, Nhật Anh, chị, uh, anh em, bạn bè có chơi ở đà Bình Phước cả hai thì đã gặt hái thành công rực rỡ con 23 nhân hai các bạn nhé. Và tới Hậu Giang thì mình có chốt cho mọi người con lô đó là à, bảy tám tám bảy đúng không ạ? Hậu Giang bảy bảy tám tám tám bảy không gặt hái thành công rồi. Và đầu nuôi thì các bạn có thể thấy đầu nuôi thì 2332 tiếp tục ăn đầu nuôi các bạn nhé. 2332 đúng không ạ? Ăn đầu nuôi đúng không ạ nổ tương bừng đầu đuôi à, 7667 7667 thì không có rồi 8998 tiếp tục nổ con 98 các bạn ạ đây rực rỡ quá ngày hôm nay kênh quá rực rỡ các bạn ơi thì anh chị em yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như like của mình các bạn nhé đây ăn chồng chéo nhau các bạn đấy có thể thấy nhá ăn một cách rực rỡ luôn 98 nổ 98 đúng không ạ 5665 3883 3883 thì là không có 38 giờ đó 191 lại tiếp tục ăn 191 lại có 91 luôn các bạn ơi khá là rực rỡ đúng không ạ thành công một cái mị mạng luôn anh em ạ bạn bè ạ quá rực rỡ thật sự mình cũng khá là vui đúng không ạ nếu những anh những chị nào theo kênh mình đầu nuôi thì các bạn ăn khá là nhiều con số đúng không ạ đấy thì các bạn uh, uh, xem thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ mình không phải nói uh, quá lên làm gì đúng không ạ các bạn xem thì các bạn cũng đã biết nó ăn như vậy thì thật sự mà nói thì quá đẳng cấp đúng không ạ thì các bạn nhớ rằng à, các bạn yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like của mình đúng không ạ để mình có động lực tốt hơn mình hy vọng rằng lượt xem cũng như lượt à, lượt xem của tất cả mọi người đi lên đúng không ạ lượt like của tất cả mọi người đi lên để mình có động lực đi lên để mình có động lực đúng không ạ mình sẽ tiếp tục chốt những con số những cái đường cầu hay cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ thì ngày hôm qua có 102 lượt xem của tất cả mọi người thì có những ai những anh chị nào theo được cái đường cầu à, đài bình phước và đầu nuôi thì à, chiến thắng thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng tất cả mọi người các bạn nhé thật sự mà nói thì quá đẳng cấp các bạn ạ rực rỡ quá đúng không ạ rồi thì uh, sau khi cũng uh, kết quả đã về thì mình tiếp tục mình uh, nghiên cứu và mình không chia sẻ cầu lượng vì thời gian không có mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người đúng không ạ ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ cũng có ba đài tiền giang kiên giang và đà lạt thì những con số mình chốt cho tất cả mọi người thì hoàn toàn là miễn phí thì uh, mọi người đăng ký kênh cũng như ấn like để ủng hộ mình các bạn nhé đầu tiên tiền giang mình sẽ chốt cho mọi người con lô số lô đó là con 94 và 49 Rồi tới ờ, Kiên Giang sẽ có 08 và 80. Đà Lạt thì mình sẽ có con lô 05 và 50. Rồi đầu đuôi sẽ qua đài. Đầu đuôi sẽ qua đài. Xin lỗi các bạn. 26 62 69 96 93 39 95 59 rồi trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2023 thì mình à, kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ dạ, sẽ gặp nhiều à, thắng lợi xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người và mọi người đăng ký kênh cũng như ấn like của mình các bạn nhé